bếp đây tháng 11 năm 2016 đây là bếp nướng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 đây. bếp bên trái của tôi đã khóa ga sau cái chế độ là nước tràn nồi nè công tắc đang vị trí mở đây thì khi pin yếu thì các bạn sẽ cắm vào cái đầu chờ ở bên hông bếp mà tôi cũng đã làm sẵn ra nè các bạn sẽ cắm vào rồi mình cắm vào ổ điện để sạc pin